tôi chấm nữa à tôi chấm tôi chấm nữa thời trang mới này à thời trang mới rồi dạ. Xin chào các bạn, đã mừng trở lại với khách Double Wiz Dạ, và hôm nay Người cố, ta đi đâu khỏi Đang ngon, đắp party là chung phòng của chúng ta Hello, dạ vâng, xin chào tất cả mọi người, tôi rất là vui khi mà à, hẹn gặp một lần nữa đến à, với à, gặp hai anh là anh cái và cho anh Sisuke Ở dạ, hôm trước ta tôi thấy là Jun có làm tấm hình trên mặt Dạ đúng, tại vì em uh, sửa nhà, à. em reform nhà mới uh, Mấy cái đồ cũ thì em bán hết dạ, Em bán hết uh, second hand có nghĩa là đã xài rồi thì để cho anh uh, ờ, Kazu và anh Shinsuke thử coi là cái uh, ai sẽ thuyết phục được Jun mua thì người đó thắng nhé Ok, <laughs> sau khi bốc thăm thì anh Shinsuke sẽ mặc một chiếc áo nói chung là anh sẽ đóng vai một anh bán hàng ở trong siêu thị rất là bảnh trai ha còn à, chị à, Kazu <laughs> thì xui xẻo xui xẻo mà chắc đóng vai một cái à, cô à, bán hàng ở ngoài chợ bà chịu Rồi, bạn bắt đầu Xin lời dối chịu kiếm mật một chùm kiếm ngắt đầu siêu sập siêu phẩm siêu đại sản phẩm siêu phẩm bởi giá mười ngàn mười ngàn ai mà năm ngàn năm năm trăm đô năm trăm đô không mua xin mua không mua cho tiền không mua xin mua trả tiền lại <laughs> em có Martin đây Người nhìn thôi, mới nhìn thôi Người đâu nhìn tôi, người nhìn thôi, mới nhìn thôi Nhưng mà tại sao có một cái cầm thôi Sao mà xài, làm sao mà xài Ừ, có hai màu thì phục đôi tạm biệt nha Dạ, được trai, được trai nha Mà mười ngàn thì mắc quá rồi là dạ. mắc quá Quá hả? À. Mà 10 nhìn 10 nhìn thôi Không, cũng mắc bảy nghìn Cũng mắc năm nghìn Now, bốn nghìn bốn nghìn bốn nghìn bốn nghìn bốn nghìn bốn nghìn năm trăm bốn cái thứ đồ đem về cũng không xài được đâu anh ạ Steve Jobs là nào năm trăm đồng năm trăm đồng năm trăm đồng <laughs> ok cảm ơn cuốn lịch bóc dở đây là một cuốn lịch uh, năm 2000 là mấy nhỉ? Ủa 20 20 20 nhá 20 Xin lời chắc rồi dối nữa hả? Đi khú Đi khú cái gì? Bộ giả Nam nha Nhưng mà để làm cái gì? Nhỏ chín rồi bỏ kỷ niệm không thể nào bán hàng cái này chết rồi đi vào ngoài đi cái này là cái này là bây giờ là hợp lý để mình xài đây luôn nè rồi rồi vậy đó xài mãi rồi nè tham vậy bắt đầu dạ mày vô mày vô có cái cú đây vậy bảy nghìn thôi bảy nghìn bảy nghìn bảy nghìn làm gì làm gì hả là bao nhiêu? Rồi có là bao nhiêu? Đó là 7 nghìn bảy nghìn tặng quá Bạn có hả? Giấy phụ nghệ sinh không có giấy đâu 1 nghìn 3 nghìn rưỡi Không mua nữa Ừ Rồi ok Ok dạ. Rồi thì đây là cột cửa nè dạ gần rưỡi gần rưỡi thôi là để chia tôi chấm nha, hai trang mới hai trang mới à rồi cái rồi để cho nhé. Tadi, tadi. Paris Paris sẽ không được corona không ờ. <laughs> được nhưng Việt Nam là giống như giống như là không chắc đâu còn tàu nữa à thời trang hả thời trang ừ. hay đi định diện nha không có thời trang nào vậy hết á hợp giấy hợp giấy hợp giấy hợp giấy thời kỳ hợp giấy thời kỳ trẻ em cố tế trời trẻ em có thể chơi bóng đá không không có trẻ em nào mà nó chơi kỳ cục gì hết là vì việt nam có tiền nha vì việt nam có tiền nha mình một cái banh đàng hoàng đói bị ăn trông gì <laughs> à bị bắt bị bắt bị bắt bị bắt được được ờ, ok à, mọi người ơi thì ra là cái này là một thử thách nó hơi khó khăn hơn cho hai anh tại vì á à, ờ, có những cái mà nó nó nó, nó đang thử nghĩ ra nữa và tôi nghĩ cái này có rất là nhiều các phương nó tiếng là nóng quá đây là Việt Nam có tiếng là nóng nó dùng quạt nè hoặc là dùng che nắng nè ờ, à, hay là mình ngồi lên lót ngồi nè đó trời cách hơn à cách tơ cách tơ đó cũng nhiều cái lắm rồi mấy anh nghĩ tại là tiêu cực không ngờ đó thôi thì anh cho thắng cho vòng thứ hai ok cảm ơn mọi người rất đến với gian hàng của Jun và Đức Nguyên yeah. hẹn lại mọi người à, một số sau nhé xin chào và hẹn gặp lại